đến với kênh Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh kết quả trước trận đấu. Vào lúc 19 h 30 ngày 13 tháng 1 năm 2023 sẽ diễn ra cặp đấu trận chung kết của đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại khuôn khổ AFF Cup 2022 sau khi giành chiến thắng trước Indonesia ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình bằng cú đúp của Tiến Linh. Chiến thắng này đã giúp cho đội tuyển Việt Nam lập nên điều chưa từng có trong lịch sử, 7 lần liên tiếp giữ sạch lưới của một đội bóng Việt Nam chưa làm được những gì cổ động viên chờ đợi là ghi bàn vào lưới Indonesia nhưng trận lượt về được thi đấu trên sân nhà thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn với chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển khó chơi như Indonesia thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tiếp tục chơi thăng qua bước lên đỉnh vinh quang với chức vô địch năm nay chắc chắn sẽ là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà huấn luyện viên người Hàn Quốc mong muốn nhất và cũng là sự tri ân của các học trò cho huấn luyện viên Park Hang Seo nhưng để làm được điều này tuyển Việt Nam phải vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan sau hai lượt trận chung kết trong những kỳ Tiger Cup hay AFF Cup trước đây khi đội tuyển Việt Nam đụng độ với Thái Lan và luôn luôn phần thắng dành cho người Thái nhưng kể từ khi ông Bắc sang Việt Nam với cương vị huấn luyện viên trưởng thì những cuộc đối đầu ở mọi cấp độ đội tuyển Việt Nam luôn chiếm ưu thế trước người Thái và cũng trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á với sự dẫn dắt của ông Bắc đội tuyển Việt Nam đã giành những danh hiệu vô địch AFF Cup năm 2018 đến tứ kết Asian Cup cũng là đội bóng Đông Nam Á duy nhất lọt vào đến vòng loại World Cup 2022 cộng với những thành tích của U23 Việt Nam tại Thường Châu và hai lần vô địch SEA Games bóng đá Việt Nam đã khẳng định vững chắc giá trị của mình tại ông Park Hang Seo trong 5 năm qua trong những thành công đó các cầu thủ trẻ Việt Nam do huấn luyện viên người Hàn Quốc dẫn dắt toàn thắng Thái Lan trong trận này tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà huấn luyện viên Park Hang Seo và các cầu thủ Việt Nam và Thái Lan đã gặp nhau 28 lần từ năm 1995 cho tới nay Việt Nam thắng 3 và 9 và thua 16 chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Việt Nam tại chung kết SEA Games năm 1995 và bán kết Tiger Cup năm 2002. Cả hai trận, Thái Lan đều chiến thắng với tỷ số 4-0, trong khi đó chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước người Thái tại bán kết Tiger Cup năm 1998 là 3-0 đầy thuyết phục trước đại kịch địch. Cũng trên mọi đấu trường, Việt Nam thắng Thái Lan cách đây 4 năm tại King Cup năm 2019. nhưng tại đấu trường AFF Cup, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan 8 lần gặp nhau, trong đó có 3 trận diễn ra theo thể thức lượt đi và về. Hai đội gặp nhau tổng cộng 11 lần tại giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan và giành chức vô địch ở AFF Cup 2008. Nhưng xét về lịch sử đối đầu, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam, nhưng những thành tích đối đầu trong quá khứ không nói lên được điều gì trước thời huấn luyện viên Park Hang-seo bên kia sân Thái Lan cho thấy sức mạnh của đương kim vô địch khi đánh bại Malaysia ba 0 trên sân nhà dù đã bị Malaysia đánh bại ở trận lượt đi nhưng Thái Lan lội ngược dòng một cách mạnh mục để tiến thẳng vào vòng chung kết gặp đội tuyển Việt Nam trong trận này Thái Lan sẽ làm khách trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam đây được coi là trận chung kết trung ương bởi lẽ đây độ giữa hai trường phái bóng đá đối lập điển hình đội thái lan mạnh về tấn công và kiểm soát bóng còn tuyển việt nam lại thiên về phòng ngự phản công chuyển đổi trạng thái và kiểm soát không gian nếu tuyển việt nam phòng ngự gây nhất giải khi chưa thủng lưới bàn nào đội thái lan lại có hàng công ấn tượng nhất với 16 pha lập công sau 6 trận dù vậy thái lan sẽ chịu bất lợi ở trận đấu trên sân mỹ đình với phong độ bất ổn trên sân khách ở các vòng nóc cao tại á cup kết quả sẽ là 3-1 cho đội tuyển việt nam cảm ơn các bạn đã xem video này hãy luôn đồng hành và ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.